xuân sang bê thơ đùa vui hân hoan người người vui cất tiếng hát giữa muôn sắc hoa ngập tràn cầu cho qua hết buồn lo chúc cho ông bà sống thọ đôi lứa hạnh phúc năm nay nhiều đám cưới thật to nhà nhà vui tết tết đến mỗi năm lại càng đi lên bạn bè bên nhau thương bên lúc sung túc hay hết tiền cầu cho năm mới này Xuân lan xanh đừng đi ở đây đừng ngại gần chi Xuân lên xuân là xuân hỡi Yêu ta yêu tình yêu hỡi Xuân lên xuân ở lại trái nhé xuân Xuân lên xuân về đây khiến ta càng yêu ngất ngây Xuân lan xuân đừng đi ở đây đừng ngại gần chi Xuân lên xuân là xuân hỡi Yêu ta yêu tình yêu hỡi Xuân lên xuân ở lại trái nhé xuân xuân sang bê thơ đùa vui hân hoan người người vui cất tiếng hát giữa muôn sang khoa ngập tràn cầu cho qua hết buồn lo chúc cho ông bà sông thọ đôi lứa hạnh phúc năm nay nhiều đám cưới thật to nhà nhà vui tết tết nên mỗi năm lại càng đi lên bạn bè bên nhau thương bên lúc sung túc hay hết tiền cầu cho năm mới gặp hẹn giữ tương lai luôn vững bền xin chúc năm mới sẽ hạnh phúc thêm xuân là xuân mới yêu ta yêu tình yêu mới xuân ơi xuân ở lại chơi nhé xuân